sông xa chung đường đắc đắc lòng đắc đắc đắc ta cũng có phép hoa mới lên rừng tôi lắng nghe người đã mà còn mặt mặt gương có hay ô ô ô trực trực thẳng con cái con nguyên ngày ôm đi tình tình tình nằm nằm nằm dài dạ. Thank you. 我我我讲讲讲，系系系。 Thank you. lòng Música white, white, white.